Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm đố của mình Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại và nhận định kèo cho tất cả anh em Sau chuỗi ngày mình nghỉ làm à, về nhận kèo bóng, mình làm việc nhà xong thì mình đã quay trở lại để nhận kèo bóng cho tất cả anh em chơi Thì hôm nay mình sẽ nhận định cái trận Lazio và Sampdoria cho tất cả anh em Thì mình sẽ nhận định cái trận Lazio và Sampdoria cho tất cả anh em diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 28 tháng 12 nha anh em. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng Lazio đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và có 43 42 điểm sau 23 vòng đấu. Còn trong khi đó thằng Sampdoria đang đứng ở vị trí thứ 19 nha anh em và có 11 điểm sau 23 vòng đấu. Còn trong những thành tích những trận gần nhất của Lazio thì anh em thấy Lazio trong thành tích gần nhất thì Lazio đang toàn thắng nha anh em. Còn bên phía ờ, Sampdoria thì anh em thấy có một chuỗi thất bại rất là dài của Sampdoria trong những trận thua gần đây nhất. Còn trong cái lịch sử đối đầu của Sampdoria và Lazio thì lần đối đầu gần nhất á, là Lazio và Sampdoria giữ hòa một đều trên sân nhà của Sampdoria. Còn những trận trước thì Lazio toàn thắng với cách biệt là từ hai bàn nha anh em. Còn thành tích chơi trên sân nhà của Lazio thì Lazio chơi sân nhà đã thắng 3 trận và để thua một trận trước Atalanta với cái tỷ số là 2-0. Còn đây là đội hình dự kiến của Lazio. Bên phía Lazio chơi với sơ đồ 433, bên phía Sampdoria chơi với sơ đồ 3412 nha anh em. Còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Lazio đang chấp 1,25 và tài xỉu 2.5 thì cái trận này thành viên anh em nên nằm cửa trên và cửa tài nha tại vì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Sampdoria và thằng Lazio thì Lazio thắng cách biệt từ hai bàn đến ba bàn thì anh em có thể vào cái mã kèo trên và tài được nha còn cái kèo phạt góc còn đây là tỷ lệ kèo góc Lazio đang chấp với ba quả và tài xỉu chín quả rưỡi nha anh em thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo là tài góc 9.5 được nè thì mình sẽ cho anh em coi trong cái lịch sử gặp nhau gần nhất của Lazio và Sampdoria thì anh em sẽ xem thử coi um, Lazio uh, ờ, gặp Sampdoria ra tài xỉu bao nhiêu trái góc nha anh em thì đây là lần gặp nhau gần nhất của Sampdoria và Lazio thì anh em thấy cái tỷ số một đều và góc thì góc trận đó tới 12 quả lần nha em thì anh em nằm trận này anh em có thể nằm mã tài gốc và nằm kèo trên và kèo tài được nha đây trận này là Lazio chơi trên sân nhà của mình và có cái lợi thế chiến thắng cao hơn dành cho Sampdoria với cái mã kèo chấp 1,25 thì anh em có thể vào mã kèo trên và tài được nha thì đó là những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em thì mình cũng đã ngưng tầm nay hai tháng rồi anh em thì giờ mình quay trở lại mình cũng đổi thông tin mới nha thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình đó là 0937 072 613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em để đăng ký vào nhóm của mình để mình gửi kèo cho anh em chơi luôn nha. Thì đây cũng video đầu của mình mình làm lại nha. Thì anh em cứ liên lạc trực tiếp qua những cái Zalo này hoặc là cái Telegram này ờ, để mình hướng dẫn tất cả anh em nha. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận La Gio và Samodia Thì hẹn gặp lại anh em ở những cái trận nhận định sau của mình Thì hẹn gặp lại anh em những video sau